chào anh em Đấy, cái video ngày hôm nay tôi uh, tiếp tục chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu mới nhất ở cái sổ tôi không tang Đấy, anh em đi lắp anh có cái tỷ lệ ăn đội cho anh em khá là cao cái bộ hột đi cực kỳ khôn thì cái bộ hột ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em thì uh, anh em nào mà đã dùng rồi thì anh em biết thì uh, cái bộ hột ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em đó chính là bộ hột tài xỉu mắt hí Đấy, hay còn gọi là bộ hột tài xỉu cây thì nói chung chung là bộ tài xỉu uh, mắt hí đi Đấy, bộ tài xỉu mắt hí cái bộ tài xỉu mắt hí này nó nhỏ hơn so với cái cái mắt của nó nhỏ hơn so với cái hột thường mà anh em chơi đó nhỏ hơn thì được gọi là mắt hí đấy thì ờ, cái bộ hột này nó được làm từ chất liệu khá là đặc biệt và khá là chuẩn để cho anh em đi lắc cái đấy bộ hột này có thể là chống thủy thợ nghe hột cho anh em đấy. chống bao lủi cho anh em đấy, bao lủi cho anh em nhé anh em lắc thoải mái hột vẫn cứ là đi đều đều 90% cho anh em thì à, bên cơ sở tôi là chuyên cung cấp những cái bộ hột tài xỉu mà làm anh em làm cái để anh em có thể sử dụng anh em đi lắc ở bất cứ những cái đấu trường nào hay những cái sân chơi lớn nào cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé thì à, đây tôi bà tôi sẽ test cho anh em test cho anh em à, bộ tài xỉu mắt hí hay là bộ tài xỉu cây Đấy. để cho anh em đi chơi anh em à, có cái phần trăm chiến thắng ở sân chơi đó nhé cái bộ hột này thứ nhất là nó đi đều cho anh em này đi đều này. đi đều đến 90 phần trăm cho anh em nhé Đấy, thì anh em chưa biết cách lắc thì anh em về anh cứ thử lắc đi lấy hột về anh em thử lắc lắc tay ngang Đấy, cứ lắc tay ngang như này xem là cái bộ hột nó đi đều hay không hay là nó bị liệt về bên nào hay không nhé tài một chén tài này chén sau này có 7 đến 80 phần trăm là xỉn xỉu này đó xỉu tiếp tục lại là tài đó tài đó xỉu hai ba năm xỉu thì cái chén này là thường thường là đây là những chén thế hột nên là bắt buộc là anh em phải à, giữ được xỉu rồi Đấy, anh em phải giữ được xỉu thì à, anh em giữ được xỉu thì anh em ăn thì tất nhiên rồi anh em lấy bộ hột này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc giữ tài hoặc là giữ xỉu đấy thì ờ, cái cách lắc giữ tài giữ xỉu nó như nhau thôi giữ tài hay là giữ xỉu thì đều được cả đó đều là một cái cách lắc thôi thì bây giờ cái chén này tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này đó chén này giữ xỉu cho anh em này 70 đến 80 phần trăm là xỉu đó hai hai ba đúng không tiếp tục giữ xỉu cho anh em nhé đang cầu giữ xỉu tôi sẽ giữ xỉu cho anh em luôn đó 136 này 136 này chắc chắn anh em phải giữ xỉu rồi đúng không Đấy, chén này anh em chén này là sẽ anh tài này Đấy, mình sẽ lắc làm sao mà đứng xuống được xỉu giữ được xỉu là ăn nhé đó một hai bốn này tiếp tục lại lại phải giữ xỉu cho anh em này đấy một hai ba này đúng anh em đấy thì cái chén một hai ba này là thường thường là anh em đánh là anh em sẽ phải lên tài nhá phải lên tài thì uh, cái chén này thì tôi vừa rồi tôi lắc hơi lỗi không phải lỗi mà tôi uh, chủ định là giữ xỉu tiếp nhưng mà chén này thực ra là nếu mà chén này là anh em phải đánh phải phải lắc lên tài thì mới là ăn nhé đó để xỉu thì cái chén này tôi sẽ đưa lên tài đưa lên tài chén này tôi kết 90 phần trăm là tài đó bão đó đây chính là cái cách lắc của cái bộ hồ tài xỉu cây hay bộ tài xỉu mắt hí mà tôi muốn chia sẻ cho anh em ngày hôm nay thì uh,